Sự xuất hiện của một người đặc biệt trên thế gian này mang ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp đến với chúng sinh, giúp bao mảnh đời được an lành, hạnh phúc. Đó chính là Thầy Thích Trúc Thái Minh, người mà từ chúng ba vàng vẫn thường gọi là Sư Phụ với hết thảy lòng kính quý và biết ơn. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tên thế danh là Vũ Minh Hiếu, sinh ngày 3 tháng 3 năm 1967, tại làng Sen, thôn Ngọc Quang, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Người là con thứ năm trong gia đình có 7 anh chị em. Ngay từ nhỏ, cậu bé Vũ Minh Hiếu đã là một người con có lòng hiếu thảo đặc biệt, được người thân và bạn bè yêu quý. Đến khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân, người thanh niên trẻ Vũ Minh Hiếu được giữ lại trường làm giảng viên. Công tác tại đây 5 năm, người thanh niên ấy được chuyển sang Viện Nghiên cứu Chế tạo Máy thuộc Bộ Công nghiệp với một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Những tưởng thanh niên Vũ Minh Hiếu sẽ tiếp tục guồng quay cuộc sống, nhưng khi nhận diện được lẽ vô thường trước cái chết của người chị họ và đọc được bốn câu kệ. Muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát bồ đề tâm, thì trong tâm tư, tình cảm của người thanh niên ấy đã thay đổi. Một mong muốn cháy lòng được phát bồ đề tâm. Cái năm ấy thì con đến nhà một người bạn chơi. Anh bạn này là Phật tử rất thần thành, tên là anh Xoa. Thì khi con đến ban thờ của nhà anh thấy con thấy dán trên cái ban thờ một cái bài kệ, bài kệ như thế này. Muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ phải nên mau phát Bồ Đề Tâm thì sau khi đọc xong cái câu này toàn thân con cũng rất là bàng hoàng và con bảo là phát bồ đề tâm thế nào nhỉ anh xoa nhỉ rồi em cũng rất muốn phát bồ đề tâm à thế thì anh bảo thế chú phải đi đọc phát bồ tâm rồi chú phải phát nguyện thế là con mới phóng thẳng xe lên chùa quán sứ và trong thư viện chùa quán sứ thì rất là lạ trong một cái thư viện tràng răng kinh sách thế này con vào con rút một cái, cái tủ kinh ra và bê một chồng kinh ra rất kỳ lạ còn lấy rất là ngẫu nhiên một quyển sách quyển sách này thì người ta bọc bìa lại kín không có không có chữ ở bên ngoài và kỳ lạ thay khi con mở ra một cái bên trong ghi khuyến phát bồ đề tâm văn của ngài thần hiền đại sư sau đó con về con đã thành lập được một cái tổ phát bồ đề tâm và khi chúng con đã quyết định sẽ phát tâm bồ đề thì chúng con đi tìm một vị sư để chứng minh cho chúng con phát tâm bồ đề lúc ấy thì chúng con được biết hòa thượng thích thanh từ Ờ, viện Chủ Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Và duyên lành đã đến với chàng trai trẻ Vũ Minh Hiếu khi vào ngày 19 tháng 6 năm Mậu Dần, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người thanh niên Vũ Minh Hiếu đã được phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Ngày 15 tháng 7 năm Kỷ Mão, tức ngày 25 tháng 8 năm 1999, chàng thanh niên Vũ Minh Hiếu được xuống tóc, thế phát xuất gia tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, pháp danh là Thích Trúc Thái Minh Năm 2002, sư phụ Thích Trúc Thái Minh được Hòa Thượng cử ra miền Bắc để góp sức xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử năm 2007. Khi có duyên lần đầu được về nơi núi rừng hoang vu, heo hút ba vàng, sư phụ đã nghe tiếng trong không trung, phải về đây, chịu trách nhiệm ở đây. Sau đó, được sự cung thỉnh của nhân dân, sự cho phép của Hòa Thượng Bổn Sư Thích Thanh Từ, sự chấp thuận của chính quyền, sư phụ đã nhận trách nhiệm trụ trì Chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng, ngôi chùa tuy có địa thế đắc đạo nhưng lại nằm trên núi cao. Từ đường lớn đến chùa là con đường mòn gập ghềnh, hẻo lánh, khó đi. Ngôi chùa nhỏ xíu chỉ là một gian nhà cấp 4 ở trên núi cao, nằm lấp ló sau hàng cây cổ thụ, thiếu thốn đủ thứ, điện không có, nước cũng không. Sư phụ về những chức trụ trì với hai bàn tay trắng, không có gì ngoài ba tấm y, cơm ăn với lạc rang muối thức ăn ngày có, ngày không, thiếu thốn vô cùng. Thế lúc bây giờ nó là chỉ là cái am chứ không phải là cái chùa. À những ngày này chỗ thầy ở chỉ ở lúc trời nắng thôi. Trời mưa nó rột như giá xong rồi sách ờ, kinh sách rồi có những cái gì thì mà ở trong những cái gương gọi là cái gương của thầy nằm ấy ướt hết. Thế nên lúc bỏ ra kinh sách xong rồi giờ nắng mà mang phơi xong nó bị dính xuống đất dính lại hết ở cổng chùa mà lúc bây giờ đi lên chùa là vàng chúng tôi mà đi ấy, thì coi cứ đi một ngày về thì à, đi một lần về phải ốm mấy ngày <laughs> nó leo trèo qua suối như thế là đi nó vất vả lắm, leo ba quả núi mới lên đây không có thức ăn quá vất vả nói về ăn thì thôi không nói ăn nhưng mà nói đến cái cái cái cái đạo lực cái trí phi thường của thầy phải nói là thầy có nghị lực tuyệt vời những ngày đầu ấy đầy gian truân, khó khăn, vất vả. Nhưng với mong nguyện xây dựng được tăng đoàn tu tập như thời Đức Phật còn tại thế, dù chỉ được bằng 5, 6 phần và có môi trường cho Phật tử tu tập, năm 2011, Sư Phụ đã cho trùng tu xây dựng lại ngôi chùa bề thế khang trang như ngày nay. Cùng với sự chỉ đạo của Sư Phụ, sự đóng góp của nhân dân, Phật tử gần xa, năm 2014, ngôi chùa Ba Vàng đã được khánh thành ngôi chùa mới uy nghiêm, được trao bằng kỷ lục ngôi chùa có tòa chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho Phật tử và quý du khách gần xa về tham quan, tụ tập. Mặc dù chùa Ba Vàng to đẹp, khang trang là vậy, nhưng với trí nguyện trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, sư phụ và chư tăng vẫn ngày đêm miên mật tu tập 13 pháp đầu đà khổ hạnh trong rừng. Để thực hành hạnh đầu đà cao quý, chư tăng phải có tâm trường viễn trong tu tập dù phải đối diện với nắng nóng hay mưa rông, đêm đông lạnh lẽo, rắn rết, mũi mỏng, Chư Tăng vẫn kiên định chiến đấu với nội tâm và ngoại cảnh khắc nghiệt. Có thể nói, từ nơi hạnh nguyện độ sinh rộng lớn của sư phụ mà tính đến nay, Chùa Ba Vàng có hàng vạn Phật tử của hơn 300 đạo tràng trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước và các quốc gia trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, với mong nguyện cả đời sẽ là người trồng vườn, ươm vườn trí tuệ, đặc biệt là cho thế hệ trẻ sư phụ đã cho tổ chức các khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mùa hè để các bạn trẻ được vun bồi đạo đức, sống có lý tưởng, nhiệt thành, mang lại điều tốt đẹp với bản thân và xã hội. Nương vào hạnh nguyện độ sinh rộng lớn của sư phụ mà giờ đây Chùa Ba Vàng đã trở thành ngôi nhà chung là điểm tựa tâm linh vững chắc của rất nhiều người, bao mảnh đời bất hạnh, tưởng chừng đi vào bước đường cùng mà nhờ tu học Phật Pháp đã thoát khỏi khổ đau, tìm về với hạnh phúc. Nhờ được tu tập Phật Pháp dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ mà trong 6 tháng, số lượng virus viêm gan B của con đã giảm từ 2.040 con xuống còn 165 con. Gia đình chúng con đã được thay đổi từ khi con biết tu tập, hiểu về nhân quả, chẳng con đã thay đổi, biết lo lắng cho gia đình. Mọi mong cầu trong gia đình của chúng con đã được thể tựu rất nhiều. Con biết gia đình chúng con được chuyển nghiệp nhờ vào sự chỉ dạy của sư phụ qua các bài trích giảng pháp trong lúc khó khăn làm giấy tờ đất thì duyên lành đã đến với ông khi còn được tu học Phật pháp để truyền nghiệp dưới sự chỉ dạy của sư phụ và gia đình con đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định của nhà nước. Sư phụ là người thầy, cũng là người cha, luôn dìu dắt, giáo dưỡng chúng con trên con đường tu học Phật pháp. Người luôn dạy chúng con sống phải biết hiếu thuận, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương để trở thành những con người có ích, những người công dân tốt cho xã hội con trai con bớt chơi bời ngoan hơn không bất hòa với vợ làm ăn xây nhà mới con có được như ngày hôm nay là nhờ ân đức tam bảo sư phụ chư tăng con hạnh phúc và sung sướng lắm ạ à. Con đã xin được visa nhờ được tu tập Phật Pháp, được hồi hướng công đức lục hòa. Con rất vui mừng và hạnh phúc, không có từ ngữ nào diễn tả được niềm hạnh phúc này của con. Con thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con của Đức Phật, được nương tựa vào Tam Bảo, được sự dẫn dắt của Sư Phụ cùng Chư Tăng. Con xin gửi lời tri ân đến Sư Phụ, nhờ có Sư Phụ mà con đã biết yêu thương, biết tha thứ cho mọi người hơn rất nhiều. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 năm của Sư Phụ, con kính chúc Sư Phụ tứ đại điều hòa, chủ thế xa Bà dài lâu. Mãi là bóng cây đại thụ cho chúng con đương tựa để đi đến bên bờ giác ngộ. Chúng, chúng con kính yêu sư phụ nhiều lắm ạ.